à ừ, chứng minh thấy rất là rõ ràng là chỉ cần cái gì có trong đầu thì cái đó sẽ có trong tay và nó có một cái khoa học gọi là khoa học phân phối nó chứng minh được cái điều đó rồi ờ, mọi người chờ thôi tí nha không được. Oh, oh từ từ giải tí cho nó chưa lên cái phần phù hợp thôi không được rồi từ từ giờ tí nó đang rất kéo cái chữ xe này một chút sau này nó không hiện cái âm không anh Tuấn anh Tuấn gửi cái đường link giùm đây cho chị Nga giúp em với chị Nga tối nay chưa có link chưa có vào nơi ok được rồi để anh gửi <laughs> rồi ok mọi người cái zoom nó đang bị lỗi một chút nó không có bật được cái màn hình của cái cái powerpoint lên để share cho mọi người không bật lên được ha à, nó đang bị lỗi một tí xong không hiểu sao nó không hiện lên tới đây bây giờ tôi sẽ nói luôn cho mọi người thấy rằng là uh, sẽ sẽ giảng và chia sẻ trực tiếp cho mọi người ha rồi mọi người thấy cái bảng trắng chưa à đúng không rồi ở đây nó sẽ có một cái việc như thế này trong não bộ của chúng ta nó có rất nhiều cái chất khác nhau có nhiều cái chất cái chất hóa học trong não bộ nó lại hóc môn nó là chất những truyền thần kinh rất nhiều các chất khác nhau nhưng ở đây chúng ta sẽ học về một số chất à, tương đối là phổ biến và nó khá là quan trọng trong cuộc sống và nếu chúng ta không biết cái sự tồn tại của nó thì chúng ta cũng vận hành một cách bình thường nhưng mà khi chúng ta biết được sự tồn tại của chúng thì chúng ta sẽ có cái sự chủ động tạo ra trứng nhiều hơn thì chúng ta có cuộc sống uh, đúng như ý, ý đồ chúng ta muốn bởi vì những cái chất này nó hoàn toàn phục vụ cho mục đích là tồn tại và phát triển của mình và cái chất đầu tiên cái chất quan trọng nhất mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là dopamine nó là một cái hóc môn mà nó liên quan đến cái sự phấn khởi vui vẻ hào hứng rồi à, giống như là có một cái sự hứng khởi vui vẻ và hào hứng thì dopamine nó sinh ra và câu chuyện sinh ra là là não bộ não bộ luôn cần cần cái dopamine này nếu không có dopamine thì chúng ta sẽ rất là dễ u sầu rất là dễ thiểu não và chúng ta không có làm động lực không có động lực làm bất cứ cái điều gì cả thì dopamine nó đến từ những cái hành vi những cái hành vi hành vi của sự động viên của sự động viên rồi khích lệ rồi tán thưởng và khi khi có dopamine khi có dopamine thì nó sẽ thúc đẩy sự hành động để đạt được điều mong muốn không và để dopamine hoạt động hiệu quả thì cần cung cấp cho tâm trí cái hình ảnh mà chúng ta muốn cung cấp càng tốt đây chính là cái ước mơ đây chính là cái ước mơ ha à là dopamine nó sẽ giúp cho mình có một sự hứng khởi vươn lên trong cái cuộc sống để chúng ta làm được những cái điều mà nó ngoài cái tầm khả năng cái sự kiểm soát kiểm soát của mình ngay tại thời điểm này và khi dopamine nó sinh ra thì chúng ta rất là hứng khởi rất là thoải mái rất là vui vẻ và muốn làm cái điều đó và khi chúng ta muốn có dopamine thì chúng ta phải có cái hình ảnh mà về những cái điều chúng ta đang mong muốn làm nó xuất hiện trong não bộ của mình thì dopamine nó sinh ra và nó tạo ra sự hứng khởi và thúc đẩy thúc đẩy cho mình vươn lên để tạo được cái hình ảnh đó trong đầu và cái khi mà chúng ta càng nghĩ nhiều càng nghĩ nhiều về những cái điều mà chúng ta mong muốn thì dopamine sinh ra và bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái cơ chế nó tạo ra cái cơ chế cơ chế này nó giúp cho mình vận hành các cái kiến thức các cái mối quan hệ rồi các cái cơ hội cơ hội à, cơ hội rồi rồi kết hợp với các năng lực kết hợp cái năng lực có sẵn năng lực có sẵn ha năng lực có sẵn để hành động và biến biến cái điều đó thành hiện thực thành hiện thực à, thành hiện thực là nó sẽ vận hành và nó giúp cái này và bên cạnh đó nó còn thu hút các cái nguồn lực giúp chúng vâng. ta mà như vậy thì căn bản dopamine rất quan trọng trong việc mà thực hiện ước mơ của mình nếu các bạn vẫn chưa dám mạnh dạng biết cái ước mơ của mình bởi vì các bạn chưa biết có cái chất nó có thể giúp ta đạt được điều này và khi các bạn hiểu về cái chất này thì các bạn sẽ biết rằng là khi tôi chỉ cần bước ra tôi chỉ cần ước mơ thì nó sẽ tạo ra sự thúc đẩy hành động rất mạnh mẽ và vươn tới cái sự thành công trong tương lai trong tương lai do đó thì dám ước mơ quan trọng là bạn có dám ước mơ hay không á chứ bạn chưa hiểu rằng là ước mơ thì làm sao nó thành hiện thực được làm sao tôi nói là tôi có thể đi vòng quanh thế giới tôi có nghĩa là diễn giả 10.000 người làm sao tôi dám nghĩ về điều đó à, tôi rất là nghĩ tôi rất là gần như là tôi rất là tưởng tượng những cái điều đó và bắt đầu những cơ hội đang dần tới và tôi đang có cơ hội để trở thành một diễn giả ở một cái ở một cái sân chơi lớn hơn và cơ hội nó đang dần dần mở ra với tôi rất là nhiều ha và ước mơ vòng quanh thế giới thì cũng sẽ bắt đầu thực hiện được trong tương lai điều đó là chắc chắn và luôn nghĩ về điều đó mình nghĩ mình đến nước này mình đến nước kia thì một ngày nào đó thì cái dopamine này nó sẽ tìm cách tìm cách ha à, dám ước mơ thì nó sẽ dám thực hiện à, còn nếu mà bạn hiện nay bạn vẫn ngồi đó bạn vẫn ngồi đó bạn thấy nó xa vời bạn thấy nó xa vời quá thấy viết ra mà thấy nó xa vời mà thấy xa vời quá mà thấy xa vời là do do xa vời thậm chí là thậm chí là không dám viết luôn thậm chí là không dám viết ra luôn là do cái tâm thức của mình nó đang chọn cái hiện tại là cái an toàn là cái nó muốn không là cái nó cần tập trung bảo vệ là do cái điều này đó là một cái thành quách nó là cái thành quách nó gọi ở đây tôi còn gọi một cái từ tôi gọi là tôi gọi cái là nó hay gọi cái từ này là chuẩn an à, ờ, mình thấy nhà có rồi xe có rồi con cũng phát triển tốt rồi đi du lịch cũng được một vài nơi rồi như thế là được rồi phấn đấu làm gì nữa mơ làm gì nữa cho nó mệt giấc mơ mình như thế là đã xong rồi đó nó hoàn thiện xong rồi đó khỏi làm mệt nghỉ cứ bình bình như thế thì mỗi ngày trôi qua nó cứ bình bình như thế thì chúng ta ở trong một cái thế giới mà nó cứ bình bình như thế thì chúng ta cũng sẽ có một cuộc đời trung bình còn muốn có một cuộc đời ngoại hạng thì phải dám mạnh dạn bước ra khỏi cái chuẩn an toàn này cứ viết và cứ tưởng tượng cứ viết và cứ tưởng tượng mình đừng có nghĩ rằng đó là một cái gì đó hoang tưởng à, viết ra xong mình tưởng tượng mình hoang tưởng quá mình thấy nó hoang tưởng quá nhưng mà thật ra khoa học đã chứng minh rất rõ là dopamine giúp chúng ta làm được ha và để tạo được dopamine nữa thì chúng ta cần có những cái giải pháp tạo dopamine một cách lành mạnh đó là ngồi thiền đó là tập thể dục đó là động viên khen ngợi ha Rồi. lành mạnh là thiền sử dụng và tự động viên đó là những cách ha và cái dân nó nãy là tưởng tượng đó là những cái cách tạo dopamine lành mạnh tưởng tượng tương lai tốt đẹp tạo dopamine cách lành mạnh để giúp cho mình có thể hiện được và uh, mọi người cũng chú ý rằng là dopamine có rất nhiều trong các cái chất gây nghiện các chất gây nghiện nha các chất gây nghiện là bia rượu thuốc lá rồi uh, ma túy rồi uh, ma túy đá rồi gì à, nói chung là các cái chất gây nghiện nó đều có rất nhiều ở trong đó do đó khi chúng ta sử dụng các cái chất này thường xuyên thì não bộ nó sẽ quen với việc là lấy dopamine từ bên ngoài chứ không tự tạo ra động lực cho chính mình do đó mình cần rất là cẩn trọng thậm chí là tránh xa các cái chất gây nghiện càng tốt để chúng ta có thể tự làm chủ đời của mình chứ không phải chúng ta tìm niềm vui qua bia rượu không phải tìm niềm vui qua thuốc lá không phải tìm niềm vui qua các cái chất ma túy hút chất à, do đó thì mình phải hết sức cẩn thận với điều đó cái thứ nhất cái thứ hai thì thì ta sẽ chia sẻ với mọi người một cái một cái ừ, nó không hiện lên cái phần xe bên bên zoom nó hơi bị lỗi phần xe phần xe phần xe zoom nó đang bị lỗi thành ra là tôi không xe được cái màn hình nhưng mà ở đây à rồi thì ở đây thì mình sẽ nói tiếp về cái vùng an toàn cho mọi người hiểu một chút về cái vùng an toàn ha cái vùng an toàn mình sẽ mình sẽ nói nói tiếp một chút nữa để mọi người hiểu về cái vùng an toàn rồi bây giờ mình sẽ học tại sao tôi không thể bước vào vùng an toàn tại sao tôi không phải bước vào vùng an toàn tại sao tại sao mình phải hiểu được cái cơ chế tại sao mình cứ viết ra những cái khẩn khẩn và khi mình hiểu được những cái điều này thì nó sẽ giúp cho mình đủ dũng cảm để mình bước ra thì đầu tiên á mình nhớ rằng là não bộ sinh ra để bảo vệ sự mình đây là điều chắc chắn cái thứ hai là một là gì vùng an toàn là làm làm chúng ta thấy tội Đấy, à, và trong khi khi mà bắt đầu bước vào vùng an toàn sau khi vùng an toàn thì khi mình cảm thấy làm cái điều gì đó mới thì bắt đầu nó sẽ gọi là vùng sợ hãi vùng sợ hãi chúng ta lo lắng đủ thứ lần hồi nãy chúng ta viết ước mơ là chúng ta bắt đầu bước vào cái vùng sợ hãi viết xong rồi bắt đầu không biết sao có làm được hay không vùng sợ hãi sinh ra ha không? khi bước qua vùng an toàn khi bước ra khỏi vùng an toàn rồi cái thứ ba nó sẽ là vùng học tập bắt đầu khi mà vượt qua cái khổ cái sự sợ hãi thì bắt đầu chủ động học để thực hiện và cái thứ tư sau đó thì nó sẽ tới bốn là vùng trưởng thành à, là chúng ta đạt được điều mình và thiết lập cái vùng phân từ rồi như vậy ở đây câu chuyện ra đặt ra rằng là hiện tại bạn cho rằng bạn an toàn yes ok hiện tại tôi đang rất ok nhưng có thật sự như vậy không rồi bạn phải tìm cái bằng chứng để chứng minh chứng minh những gì mình có trong hiện tại không hề an toàn như mình nghĩ mà mình đó khi bạn làm được điều này bạn sẽ dám viết ước mơ đây à, hiện tại là bằng cho mình an toàn yes ok nhưng thực sự có như vậy hay không bây giờ thu nhập là 25 triệu ổn ok cứ duy trì 25 triệu một vài thời gian sau sẽ thấy cái cảnh khi đồng tiền nó tụt giá xuống có còn ổn hay không có thực sự như vậy không hiện nay hiện tại là con bạn đang học rất là tốt nhưng mà trước bây giờ tốt thì chắc chắn tương lai có tốt hay không hiện nay là sức khỏe mình tốt nhưng mà mình càng ngày càng già đúng không à càng ngày càng lớn thì chắc chắn mọi thứ nó có tốt hay không mình cứ đang bị bám chặt vào cái sự an toàn của chính mình cái não mình nó đang chiến đấu với nỗi sợ hãi và nó không cho phép mình ô như vậy là được rồi đừng có cố gắng nhiều hơn nữa chi cho nó mệt vậy nó đang cố gắng bảo vệ mình khỏi cái, đừng có bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình nhưng mà đó là gì não nó đang não ở đây mình phải hiểu rất rõ cái cơ chế của não ha não nó đang căn cứ vào hiện tại để phán xét phán xét tự xử chứ tự xử thì phải phán xử luôn chứ nên chúng ta có bước ra khỏi suy nghĩ à, nhưng mà bắt đầu mình sẽ làm một cái bước làm một cái bước là là một cái bước là có bán mua mạng rồi thì giới lại tưởng tượng mua năm ngàn ừ. đứng ở tương lai cái xong mai mà cô cũng... tắt mic nha nhóm mình tắt mic ở ờ, giống hệt đấy à là não cái lý do tại sao mà mọi người cứ viết xuống bắt đầu nó cứ lựng khựng lựng khựng không dám viết bởi vì não nó đang căn cứ vào hiện tại và nó phán xét nên bạn không thể bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình bạn không dám sinh ra dopamine cho mình nhưng mà khi bạn tưởng tượng bạn đang đứng với tương lai mà bạn phán xét hiện tại 6 năm nữa con tôi học đại học với mức thu nhập hiện nay thơ có đảm bảo hay không chưa đảm bảo và lúc đó nó đang trượt giá thì mình dự báo một cái tương lai là đến 6 năm nữa thu nhập mình phải là bao nhiêu thì nó mới đảm bảo được tức là nó phải có những cái kéo như vậy lên gọi là cái động lực nó kéo mình lên và khi mình tưởng tượng rằng mình đang đứng tương lai mình phát xét phán xét hiện tại thì mình thấy rằng ồ hiện tại hoàn toàn không an toàn chẳng có gì an toàn cả bữa nay có mai lại mất hôm nay có việc thì mai có thể mất việc điều đó là bình thường đúng không ạ à? hôm nay mình có thu nhập ngày mai mất thu nhập như hiện nay dịch covid đang quay trở lại việt nam thì mình thấy một làn sóng kinh khủng đang chuẩn bị diễn ra cũng chưa chắc biết điều gì đang xảy ra trong tương lai cho những cái tỉnh thành các nước còn lại bởi vì hiện nay cái lượng uh, bệnh nhân trong cộng đồng ở Đà Nẵng đang bắt đầu tăng nó rất là nguy hiểm mình cũng chẳng biết điều gì thành ra là khi mình không dám bước mơ thì mình không thể nào bước ra khỏi vùng an toàn của mình đó là những cái tôi phân tích rất sâu để mọi người thấy và ở đây mọi người nên nhớ rằng là để điều khiển cái hành vi của mình và của người khác thì cần có hai cái loại động lực ha động lực thứ nhất là động lực đẩy đẩy là nỗi sợ hãi mất mát sợ hãi không đủ nói chung là kính thương các loại sợ hãi ha là động lực đẩy và thứ hai là động lực kéo là ước mơ ước mơ à, ước mơ là hoàn vào không à, thì hai cái động lực này nó có một cái công thức là động lực đẩy nó lớn hơn 1,6 lần động lực kéo và như vậy thì để để viết ước mơ thì bạn phải bắt đầu bằng việc hiểu rằng khi đứng ở vị trí hiện tại chấp nhận sự ổn định của hiện tại thì chính là lúc bạn đang đi xuống chứ không phải là ổn định bạn đang đi xuống đang đi xuống ha và và sự sợ hãi mất mát à. nhân với nhân với ước muốn là những cái mà tôi chia sẻ hết để có ai đó mà còn vẫn chưa dám viết về ước mơ của mình ước mơ của mình thì sẽ dám mạnh dạn hơn để ngồi viết xuống và đúng là có những cái mình viết xong mình thấy lần thứ nhất thấy nó cũng bình thường viết tiếp lần thứ hai bắt đầu sôi sẩu vào trong nó có những cái nó sâu thẳm từ trong trái tim mình từ còn bé nó nó, nó trỗi dậy và lần thứ ba mình cứ viết thì nó sẽ nó sẽ dồn dập nó sẽ đi vào tầng sâu để nó đưa hết những cái điều mà thật sự mơ ước đi lên trong cuộc sống này và mình biết ra hết những điều đó xong thì các bạn sẽ thấy con người mình nó khác dopamine nó sinh ra mình tưởng tượng những điều đó xong động lực nó sinh ra nó giúp cho mình trở thành một người rất là mạnh mẽ và vượt qua được những cái điều trở ngại trong tâm thức để bước lên trở thành một con người khác chứ không phải là một con người như hôm nay và chúng ta ước mơ cũng chính là chúng ta đang bảo vệ những gì mình đang có một cái lý do là bạn phải ước mơ nó là gì mơ chính là đang bảo vệ những gì mình đang có đúng không ạ ai đồng ý với điều này có phải là tôi đang ước mơ là tôi đang muốn vươn tới một cái tầm cao hơn để tôi có những điều kiện tốt hơn và tôi bảo vệ thân tôi bảo vệ gia đình tôi bảo vệ mọi người bởi những điều những cái gì xảy ra trong cuộc sống này càng ước mơ chính là đang bảo vệ những gì mình đang có chứ không phải là hảo huyền chứ không phải là không có thật chứ không phải là cái gì đó quá xa vời không phải là cái gì đó mơ mộng mà chúng ta càng ước mơ thì đó là một thật sự nó là một cái cách hay nhất để chúng ta có thể chúng ta có thể sống được trong tương lai tốt đẹp hơn đó là cái phần chia sẻ của thơ mọi người chia sẻ cái ý nghĩ cái, những cái gì mọi người cảm thấy được trong những cái gì thơ chia sẻ và ai đã đủ mạnh dạng đặt bút xuống viết ước mơ của mình đã ra cam kết rồi thì hãy viết và có một câu nói rất hay của Donald Trump nha Donald Trump nói một câu rất hay đã nghĩ thì lỡ rồi nghĩ cho lớn là câu nói rất hay của Donald Trump ha Donald Trump đã nghĩ đúng không mình nghĩ cho lớn phải ghi cho được à là của Donald Trump là tổng thống đang rất là nổi tiếng ở thế giới với rất là nhiều cái điều à, cũng không biết như thế nào nói nhưng mà nhân vật này có một cái ý chí nghị lực ông đã từng bị mắc nợ tới mấy tỷ đô la và sau 3 năm thì ông lại trở lại và có thêm mấy tỷ đô la trong tài khoản rồi là liên tục như vậy à. Ủa, Ủa, à. Ủa, sao bên này? Đang cầm không? rồi à, em xin phép mình chia sẻ của mình chị Tiên ơi anh không anh không đi rồi dạ anh không thì ra xem xem kem đây nó có kem gì ngon ngon trên đây nhá ăn nhá nhà mình tắt mic kia ạ rồi ok tắt mic rồi rồi vậy chia sẻ cho các bạn nhìn thấy rằng là khi mà mình giảm viết xuống những điều mà mà mình mơ ước mình ước mơ thì nó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực đó là cái cơ chế của ờ, cơ chế hoạt động của não bộ và đã được khoa học chứng minh các bạn mở cam lên hết thế nào mình học mà hành trình kết nối mà sao mình đưa mấy cái tên đem thu thì làm sao mà tiết kiệm nổi được tập nhìn mình trong gương để sửa mình <laughs> mình tập nhìn mình lên dâm diệm ơi lên dâm ở trong bộ trong bộ cái nhóm zalo em đó và các bạn thấy tại sao mà khi mình thực hành những cái bài tập mà mới thực hành có một buổi một ngày hôm nay thôi là những người mà đã thực hành là thấy đúng người mình nó có cái sự chuyển đổi khác rồi và nếu như mà các bạn cam kết thực hành cái bài viết ước mơ này ra nữa và các bạn quan sát tâm trí của mình xem thử là trong tâm trí của mình là kháng từ như thế nào nó bảo vệ cái vùng an toàn của mình như thế nào cái con người mà có người xấu thẳm bên trong mình nó nó nó nó nó là phi thường nó đưa ra những cái ước mơ và cái con người mà mà bình thường nó kháng từ lại như thế nào và cả bạn là người thứ ba cả bạn đưa cả bạn ngồi cả bạn quan sát hết tất cả tâm trí của mình và các bạn chia sẻ thì trong cái hành trình này là tiếng cần cái sự chia sẻ của các bạn và khi các bạn chia sẻ thì tiếng mới biết được là là trong các bạn là bị cái gì ai là có những cái biểu hiện gì thì khi đó tiếng mới biết là tiếng thúc đẩy các bạn để để rồi là mình đẩy đi đẩy đi đẩy đi và mình mình xóa đi cái gọi là những làm việc của chính bản thân mình chúng ta những cái khóa phát triển bản thân ở bên ngoài á, là người ta nói rằng là xóa niềm tin giới hạn người ta biết quy trình và người ta không cho mình biết được là tại sao tại sao như vậy và có những lúc cái não bộ của mình là kháng cự lại và mình không vào quy trình được hoặc là mình có những cái câu hỏi mà không ai giúp mình không ai giúp mình để rồi là mình hiểu tại sao và không ai giúp mình từ từ đẩy từ tẩy đi những cái đó cả đó đó. và hành trình này thì tiên đã trải qua và tiên đã làm được và cái mục tiêu là tiên đã đạt được và tiên tiên tiên vượt vượt ngưỡng vượt ngưỡng ha tiên vượt ngưỡng một cách rất là ngoan mục trong vòng là 3 tháng và bây giờ thì cái mục tiêu đó là cứ cứ dầm chân tại chỗ dầm chân tại chỗ dầm chân tại chỗ thì khi tiếng mong muốn là vượt ngưỡng lại thêm một lần nữa và tiếng tiếng mãi tiếng chưa vượt vượt ngưỡng được thì từ khắc tiếng lại lại được được sở hữu cái phương pháp này và khi mà tiếng làm việc và chỉnh bản thân mình thì tiếng thấy ngoài bên trong mình nó bắt đầu chuyển đổi và mình chậm lại một chút xíu mình chậm lại trong vòng một thời gian ngắn để rồi mình làm việc mình càng làm việc mình càng dành thời gian cho mình chất lượng nhiều chừng nào thì mình sẽ chuyển đổi nhanh và mình bước ra ngoài với một con người khác luôn đó và trong cái hành trình này nếu các bạn cam kết viết của 20 ước mơ mà nếu 20 ước mơ đó nó vẫn còn bị cái cái con người mà gọi là niềm tin giới hạn của mình đó nó bị kháng cự lại thì mình vẫn viết tiếp mình vẫn viết tiếp mình vẫn viết tiếp và tiếng sẽ giúp cho các bạn thoát ra được cái cớ mạo gạo tiền và khi mình thoát ra được cái cớ mạo gạo tiền rồi thì đó mới chính là ước mơ của mình các bạn hình dung được chứ nào ha cho nên có bạn á, là việc ước mơ ước mơ xong rồi á, là tiếng khơi gợi khơi gợi khơi gợi xong rồi bạn đó nói rằng á, là khi em chất in được khách sạn 5 sao rồi á là em chất in khách sạn 7 sao trên thế giới và 7 sao xong rồi em đi máy bay em đi máy bay xong rồi là em đi máy bay ừ, thương gia hàng đẳng cấp nhất rồi thì em ước mơ cái gì nữa bạn ừ. đó nói rằng là em ước mơ em ước mơ là em đi tàu vũ trụ thì tiên nói rằng khi mà đạt được đi đi tàu vũ trụ rồi thì em làm cái gì nữa thì bạn ấy nói lại là em về suối vàng thì tiên nói em vẫn còn trong cái cơm áo gạo tiền em vẫn còn ở bản thân em nhiều của và cái đó nó chưa phải là ước mơ bởi vì mình ước mơ mà cho bản thân mình cho bản thân mình và khi mình hưởng hưởng hưởng hết cái bản thân mình rồi xong rồi mình đi xuống suối vàng thì, thì mình đã giúp đỡ ai chưa và trong lúc miệng mình luôn luôn nói rằng là mình sẽ đi giúp đỡ thì người này người kia mình sẽ đi giúp đỡ người này người kia nhưng khi mà viết ra cái bạn ước mơ thì bạn ấy nói rằng là em ước mơ cho riêng em thôi em ước mơ em đi máy bay em đi tàu vũ trụ xong hết thỏa mãn hết rồi em đi xuống suối vàng thì đó chưa phải là ước mơ và chúng ta đến trần giang này không phải là để để hưởng thụ bởi vì các bạn thấy những cái người mà họ có tiền á mà họ chưa hướng đến cộng đồng mà họ chỉ lấy tiền lấy tiền ở bên ngoài vào họ đi lấy tiền của người này họ đi lấy tiền của người kia họ họ chạy cho được chức họ chạy cho được địa vị họ chạy cho được ghế rồi cuối cùng là họ lên họ hố một đống tiền vào trong người họ và bắt đầu họ đi hưởng thụ là họ bắt máy bay họ qua nước ngoài họ ăn sáng xong rồi họ về lại Việt Nam họ làm việc hoặc là họ hưởng thụ họ đi chỗ này họ đi chỗ kia họ bắt những cái con vật quý hiếm nhất phải để họ ăn rồi họ bắt những cái con người phải phục vụ họ thế này thế kia là họ đang lấy của người người ừ, lấy của xã hội họ về họ phục vụ cho bản thân họ đến lúc họ phục vụ xong họ nó che rồi là họ họ hứng lấy nguyên cả một cái căn bình và cuối cùng họ xuống suối vàng thật sự là bởi vì người đó họ chỉ phục vụ cho bản thân họ và họ chưa đi giúp đỡ cho người khác nhưng sự mệnh của chúng ta đến cái trần gian này là để làm làm quỷ nhân của nhau chúng ta gặp một người nào đó chúng ta giúp đỡ được một người nào đó giúp đỡ được một cái gì đó đó cho nên là khi mình nhìn với một con mắt như vậy mình gặp ai đó thì mình cũng nghĩ rằng là họ đến cái trần gian này để giúp mình một cái bài học gì đó thì mình sẽ khác đi và bây giờ mình có ước mơ và ước mơ của mình là vươn ra khỏi cái cơm ảo gạo tiền thì thì đó thì những cái cái đằng sau đằng sau đằng sau đó các bạn cứ viết ra việc khi nào mà nó vươn ra khỏi cái cơm áo gạo tiền thì đó mới chính là cái sứ mệnh của các bạn đến cái trần gian này và trong cái hành trình này tiếng sẽ tiếng sẽ giúp các bạn đập tan hết những cái cái những cái cái lớp bên ngoài nó nó là cái rào cản để rồi các bạn chàm sâu bên trong để các bạn phải phải phải viết ra được cái ước mơ đó và ai cam kết là là việc ra uh, ờ, việc ra nào cho thời gian gian luôn nào hồi này á, là là có bạn á, là, là các bạn là nói rằng là viết trong đêm nay hoặc là trưa mai thì các bạn cam kết với chính bản thân mình này là các bạn không cam kết với tiên ha tiên ngồi đây anh thơ ngồi đây chia sẻ rất là cảm ơn anh thơ và tiên ngồi đây là tiên không phải là để cho các bạn cam kết với tiên mà các bạn cam kết với chính bản thân mình và khi các bạn chính trực với bản thân mình mình nói mình làm thì các bạn sẽ đạt được cái ước mơ của các bạn một cách rất là dễ dàng luôn bởi vì vũ trụ có những cái quy luật mà chúng ta nó nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta và khi chúng ta có được cái điểm A là điểm chúng ta đang đứng và ước mơ nó là cái điểm B thì các bạn đi bằng cách nào đi chăng nữa nó cũng sẽ đến và nếu như các bạn biết vận dụng ha các bạn biết vận dụng cái não bộ của mình thì vũ trụ những cái quy luật của vũ trụ thì cụ cụ sẽ hợp lực lại và bàn tay thứ ba là sẽ gấp lại như thế này và điểm A và điểm B là chỉ là chạm nhau một cách tự nhiên mà chúng ta không cần phải nỗ lực thì khi đó chúng ta chạm đến tiềm thức của mình và mình đang đang dùng cái tiềm thức của mình luôn và hành trình này thì tiên sẽ giúp cho các bạn trò chuyện về tiềm thức của mình và mình nhìn rõ cái tiềm thức của mình là đang như thế nào và mình tẩy đi luôn đó ok chưa nào mình có cam kết thực hiện ờ, thực hiện cái bài tập này không nào thằng khoan giờ này khoan việc cái đàn khi mình mà ngồi về bản thân mình khi mà các bạn làm cái việc gì các bạn tập trung một trăm phần trăm vào cái công việc đó các bạn ngồi các bạn ừ, đang đang đang đang chia sẻ đang lắng nghe thì các bạn cứ lắng nghe cái đã còn chốc nữa chúng ta sẽ có thời gian riêng của mình con nếu như chúng ta làm cái việc này mà nó trông chéo lên cái việc kia thì thì mình mới việc ra ở tầng ý thức thôi các bạn nhớ nhá mình đang nếu như mà bây giờ các bạn đang ngồi nghe giống như thế này mà các bạn viết ra thì các bạn các bạn đang giảm đạp lên nhau luôn và chúng ta không có làm cái điều đó giờ nào việc này tập trung 100 phần trăm vào vào vào cái lúc mà mình đang làm ok chứ nào ha rồi bây giờ thì các bạn có cái điều gì các bạn muốn hỏi nữa không nào ha các bạn chưa rõ cái bài tập của mình các bạn muốn hỏi nữa thì các bạn hỏi chúng ta có được uh, ờ, 5 phút để chúng ta hỏi đặt câu hỏi để rồi chúng ta làm cái bài cho nó hiệu quả hơn nhiệt tình quá trời luôn chị Tiên chia sẻ quá hay luôn à bây giờ ai muốn thôi chia sẻ tiếp thôi sẽ có một cái bài rất hay bài này chị Tiên chưa biết luôn gọi là bài 12 quy luật vũ trụ ờ, nó, bị lỗi rồi không không chia sẻ được không, sao, không, không sau đi để không biết không, không, không, không, không, không, không, không lương đề cả bạn nạp nạp từng ý từng ý cái đã thơ tối mai mình chia sẻ bởi vì các bạn phải phải làm và các bạn trải nghiệm cái đã rồi lúc đó các bạn chia sẻ thì, thì, sau anh thơ sẽ đưa cái kiến thức mà gọi là quy luật quy luật luôn và khi mình áp dụng mình áp đúng cái quy luật này là các bạn chắc chắn cái kiểu gì các bạn cũng làm được hết đó nha bình tĩnh rất là bình tĩnh nha rất là bình tĩnh và viết ra nha ok thì nó sẽ giúp cho mình có được một cái tầm nhìn sứ mệnh trong cuộc đời và uh, đó viết 100 ok bạn Diễm 100 rất là các bạn nhiều bạn rất là cam kết rất là tuyệt vời ha cứ nhớ rằng là gì có trong đầu thì mới có trong tay còn muốn có trong tay mà trong đầu không có thì còn lâu mới có không nghĩ tới thì không bao giờ có nha đó là cái quy luật đó là một cái quy luật và à, tôi chia sẻ thêm một chút là gì mọi người phải hiểu rằng là cái luật hấp dẫn của vũ trụ nó rất chính xác nó rất chính xác khi chúng ta luôn cười và vui vẻ thì tự nhiên xung quanh chúng ta đều là những người rất là vui mà khi chúng ta quậu chúng ta bực bội xung quanh chúng ta còn là những người y chang như vậy ở trong cái trong cái suy nghĩ của mình chỉ cần chúng ta suy nghĩ một cái việc gì đó thôi chúng ta chưa làm là nó bắn ra một cái dòng năng lượng nó phủ ra bên ngoài và cái nguồn dòng năng lượng này nó sẽ khới ứng với cái người và những cái điều kiện y chang như vậy để nó hút về cho mình những cái điều đó đó là điều đã chứng minh rất rõ ràng đã chứng minh rất rõ ràng điều đó à thành ra khi không dám nghĩ thì đừng có mơ là sẽ có cứ cứ ngồi đó chỉ là tại sao ông A giỏi tại sao ông B giỏi tại sao ông C giỏi à, tại sao người ta làm được mà mình làm không được đừng có ngồi ngồi một chỗ để làm để để nghĩ để để phán xét nữa. mà hãy phát sáng chính mình mạnh dạng và viết ước mơ của mình ra chắc chắn tôi tin các bạn sẽ làm được điều đó à, và chứng minh thôi đã chứng minh mọi người thấy không sinh ra dopamine một cách chủ động bằng ước mơ của mình thì sẽ đạt được điều mình mong muốn ok ha các bạn việc các bạn là từ việc ra việc ra việc ra và càng cụ thể càng tốt ha ví dụ như là um, ví dụ như uh, tôi muốn đạt được 500 triệu vào ngày tháng năm cụ thể rồi dưới này là bắt đầu tiếp theo à, ví dụ như tiếng tiếng gì tôi là Anna Thủy Tiên đạt 1 triệu đô vào ngày 28 tháng 6 năm 2023. Các bạn muốn tiếng đọc không? Ngày nay đi khóe tiếp ước mơ và chủ ngựa tiếng Việt lên là biết, biết ơn các, các bạn đã đã lắng nghe ước mơ của tiên. <laughs> chia sẻ cho càng nhiều người biết là càng đạt được hiện thực nhiều nhắn nhắn nữa <laughs> đó là một cái quy luật rồi nghe ước mơ của mình mà càng thông báo cho nhiều người biết á là coi như là sắp à, là đạt được à, đạt được sớm trước khi à, được deadline rồi nghe rồi ước mơ này ước mơ Anna thị Tiên đạt được một triệu đô đầu tiên vào ngày 28 tháng 6 năm 2023 thứ nhất là ngôi nhà ở Huế cho ba mẹ 2 tỷ vào ngày à không cái này là tiếng chưa sắp xếp rồi đây chân sắp xếp lại là 6 tháng cuối năm là tính làm cái gì ha bây giờ này là 6 tháng cuối năm này là ngày ngày tháng 9 năm 2020 là đi Thái Lan học quốc tế ngày 30 tháng 12 năm 2020 là bên ta sẽ học trường uh, trường uh, mầm non của uh, dạy về nhân cách đạo đức đó ở, ở Huế có trường đó Tiếp theo là ngày 7 tháng 2 năm 2021 là sẽ mua ô tô tỷ giá là 1 tỷ 1 xe Camry. Tiếp, ngày 25 tháng 12 năm 2020 là đi thăm trại trẻ mồ côi. Đó, rồi là Tết năm 2021 là thăm người già neo đơn và ngày 30 tháng 12 năm 2020 là tiếng uh, ờ, tiếng sẽ có xuất bản một cái ebook đó, để mà tặng cho 5.000 cha mẹ và trong cái cộng đồng kích hoạt tiềm năng con trẻ rồi tiếp theo là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2021 là đi máy bay hàng thương gia ngày 28 tháng 6 năm 2021 là mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh 4 tỷ tiếp 20 tháng 11 năm 2021 xây nhà 2 tỷ ở Huế cho ba mẹ tiếp mùng 1 tháng 1 năm 2021 là bữa ăn dinh dưỡng cho ba mẹ là 20 triệu một tháng Tiếp 15 tháng 7 năm 2021 là con tham gia trại hè quốc tế. Năm 2022 là ngày 30 tháng 12 năm 2022 là cộng đồng kích hoạt tiềm năng con trẻ đạt 100.000 người. Rồi, năm 2023 là ngày 28 tháng 6 năm 2023 là có một biệt thự ở Huế 7 tỷ. 28 tháng 6 năm 2023 là 500 phiên bạc kỹ thưởng là trong trong đó không biết ai trong các bạn không biết nhưng mà tiến sẽ làm được 500 phiên bản kế thừa là có tư duy giống Anna Thủy Tiên rồi à, ngày 28 tháng 6 năm 2023 là ngày đạt một triệu đô đó các bạn là 10.000 chuyên gia giáo dục trong chỉnh gia đình của họ và tiên đang làm đây là tiên đang đào tạo chuyên gia trong chỉnh gia đình của các bạn đấy và từ và đến ngày 28 tháng 6 năm 2023 là số lượng con người này số lượng mà tiếng đào tạo ra thành chuyên gia trong chính gia đình của họ là 10.000 người ngày 28 tháng 6 năm 2023 là xây nhà cộng đồng ở quê và nhà cho họ tập đó rồi là ngày 28 tháng 6 năm 23 nữa là mời bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3 đi du lịch mà gặp mặt tại resort năm sao tiêu chuẩn năm sao hết là tới ngày 28 tháng 6 năm 2023 là tiên đạt được một triệu đô đầu tiên và trong cái lộ trình đó thì tiên sẽ từ đây cho đến đó tiên sẽ làm những cái việc này rất là cụ thể rất là rõ ràng luôn nó chia ra từng năm từng năm từng năm như vậy đó và tiếng nói rằng tiếng chắc chắn đạt được vũ trụ là làm gì tiếng không biết mà ngày nào tiếng cũng khoe ước mơ này cho mọi người hết và tiếng tiếng giúp mọi người làm cái bảng ước mơ này càng cụ thể và các bạn phải đi loa ra phải đi thông báo ra phải đi khoe phải nhắn tin từng người em ơi em em biết làm ước mơ không À, bây giờ chị bay cho em làm ước mơ nha tất cả bạn ấy nhắn tin lại rằng chị ơi ước mơ là gì ồ bây giờ chị mời em xem cái bảng ước mơ của chị nha các bạn làm y chang như tiền là kiểu gì cái ước mơ của cả bạn càng lan tỏa và cả bạn giúp người khác làm được cái bảng ước mơ luôn và chắc chắn các bạn sẽ làm được sẽ đạt được những cái ước mơ của mình đó và việc của mình là ngày nào cũng đi khoe cái ước mơ hết đó <laughs> mình biết được bí mật rồi mà mình truyền động lực mình tự truyền động lực cho mình mình biết được bí mật rồi và mình không vay mượn cái chất dopamine đó ở đâu cả mình không vay mượn ở cà phê mình không vay mượn ở bia rượu mình không vay mượn ở những cái chất kích thích mà mình phải tự tạo ra cho nó các bạn hình dung như là mình chủ động mình tạo ra cho nó và mình chắc chắn làm được yes đó bây giờ bạn nào chúng ta nhất định chúng ta làm bạn ước mơ không nào làm ha mắc gì muốn làm đúng không còn lý do gì để không làm không các bạn có muốn bảo vệ cuộc sống của các bạn không các bạn có muốn bảo vệ là cha mẹ của các bạn sẽ sống thêm cho với các bạn thêm 5 năm 10 năm nữa không các bạn có muốn con mình được học trong môi trường tốt hơn không các bạn có muốn thì cuộc sống của mình ngày càng nâng cấp hơn được được không và một cái điều rất là tuyệt vời để tiên kể cho các bạn nghe nha người bạn của tiên bị mất gần 10 triệu là vì cái sự trì hoãn tiên nói rằng tiên đi tập gym là 19 triệu 100 buổi và tiếng hỏi nó là nó đã, đã động chưa nó nói rằng là nó đang tập và tập đại ra thôi cho nó chưa động động kèm ha chưa chưa chưa động thì gọi PT tiếng nói động đi được sao gì cũng động có PT thì mày đẹp được mà nó không bị lệch xương lệch cơ mọi cái vậy là nó trì hoãn trì hoãn đến cái ngày hôm qua nó động là hai mươi mấy triệu hai mươi mấy triệu gần 30 triệu luôn các bạn từ 19 triệu mà đến bây giờ là nó động là gần 30 triệu mà trước sau gì cũng động mà sự trì hoãn mà lúc đó là bạn tiếng nó nói rằng là tao không có tiền mười mấy triệu đắt quá không có tiền thì tiếng mày nói rằng mày phải xác định rằng mày đi đâu cũng có một người thầy kèm cặp hết á kể cả tập thể dục cũng là kèm cặp kể cả mới cũng phải là thầy chất lượng nhất và đi đâu mình cũng xác định rằng là mình phải chất lượng nhất mình là năm sao thì từ khác mình sẽ trở thành năm sao và cứ khi nào cứ cái tiêu chuẩn nào mà số 1 là của mình mình nắm cái đà. và khi ngày hôm qua thì bàn tiếng là chuyển khoảng hai mươi mấy triệu á nó cũng kèm PT luôn nhưng mà nó mất mấy triệu vì cái sự tiêu hoặc vào lúc đó nó cứ viên lý do là nó không có tiền và quá đắt không có tiền 19 triệu mà sau vài bữa là có tiền tiền hai mươi mấy triệu có phải rằng là cái con người bên trong nó, nó, nó cái niềm tin giới hạn của mình là đang đầy không cả bán đó và cuối cùng lại là cái trả giá cho cái sự trì hoãn đó nó là nó là gần 10 triệu đau đớn không và tiên nói rằng mi học bơi không là có học bơi thì học phải là tiêu chuẩn năm sao và phải là cái bể bơi mà cái nước nó phải là số 1 mà cái khách sạn nắm giáo đó là người Việt họ không tiếp người Việt nhưng mà mùa dịch này họ mới tiếp người Việt thì mình vào đó mình tập với cái giá nó rất là ok ha và và mình định vị mình như vậy thì từ khác nó những cái đó nó sẽ tới và nó tới một cách rất là dễ dàng và mình cũng sẽ tìm được những người thầy rất là vip lúc các bạn đó và khi nào mà các bạn mà cảm thấy trong mình có cái nỗi sợ hãi thì anh thơ anh vừa làm một động tác mà làm cho tiếc nhớ là cái nỗi sợ hãi đó bắt đầu mình nói này mình làm như thế này là mình nói về tiềm thức của mình tôi làm được tôi làm được tôi làm được đó 500 triệu một tháng 500 triệu một tháng ngày 30 tháng 12 năm 2020 cứ như thế này tôi làm được là đây là mình đáng mình đang tạo một thói quen mình đang nói về tiềm thức của mình và mình kích hoạt đó cái cái não bộ của mình là hưng phấn lên và mình từ tạo dopamine của mình đây từ vuốt tay như thế này vuốt đây sau nha mọi người nó làm cho đây là cái động tác mà mình có thể vừa nói với chính mình mà cái mé sau cái tay của mình là vuốt cho nó nóng luôn vuốt cho nó nóng lên đây à. là cái động tác rất là đơn giản nhưng mà khi mình nói như vậy mình vừa nghĩ trong đầu hoặc là mình vừa nói thầm mà mình vuốt cái này thì cái cái cái điều mình nói nó sẽ đi vào tiềm thức rất là nhanh nó nhanh hơn là mình nói bình thường và khi các bạn đang hoảng sợ về điều gì đó thấy là mình không làm được thì lập tức mình vuốt cái ngay mà mình nói là tôi làm được tôi sẽ làm được điều này lập tức nó sẽ chuyển hóa rất nhanh vào tôi làm được tôi làm được à, vuốt, vuốt cho nó vuốt cho nó nóng cái bàn tay mình lên ha cái bàn tay mình cứ vuốt nóng là mình vừa vuốt và nói đó là một kỹ thuật rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả ok chứ nào ha ừ. lúc nào mà cái con người bên con người mà con người không tích cực của mình đó là kháng từ lại là mình cứ cứ mình mình huấn luyện nào bồ của mình luôn cả bạn mình từ huấn luyện và mình từ chủ động mình kích hoạt cái năng lượng cho mình đó và mình không phụ thuộc ai cả có nhiều bạn là cứ đến thầy đó cứ đến cái lớp học đó thì có năng lượng và về nhà là tụt năng lượng tại vì các bạn đang phụ thuộc đang vay mượn năng lượng của người khác và bây giờ mình biết được cái nguyên lý đó và mình từ từ kích hoạt ok rồi bây giờ các bạn có cái câu hỏi nào nữa không nào có câu hỏi nào ấy? <laughs> các bạn có cái câu hỏi nào nữa không nào việc ra bài tập bài tập của ngày hôm qua là mình vẫn làm sáng dậy mình làm cái thủ tục là mình mình thanh tẩy con người của mình bằng bốn câu nói tôi yêu bạn tôi xin lỗi hãy tha lỗi cho tôi xin cảm ơn ha và mình gặp ai thì mình nói rằng là hôm nay tôi tôi giúp bạn tôi tin chắc rằng tôi sẽ giúp bạn một cái điều gì đó ha chào con người thiền lành trong bạn đó như vậy và mình thấy mình mình mình làm như vậy và mình chậm lại một chút xíu nhưng mà cái hiệu quả nó lại là là nó mang đến cho mình một cái ngày rất là tuyệt vời và tối mai thì uh, tối mai mình có bận gì không ta tối mai là tối thứ hai tối mai là tối thứ hai ha ok tối mai mình vẫn gặp nhau ha 19 giờ 30 đó các bạn nhớ việc bạn ước mơ làm bài tập và quan sát tâm trí của mình mình viết xuống mình không phản xét mà lời cái nào của mình là có phản xét thì mình quan sát mình yêu quý nó và mình hoponopono cho nó được không nào khi nào mà cái nào của mình là bắt đầu là kháng cự lại là tiêu cực là bắt đầu là tôi yêu bạn tôi xin lỗi hãy tha lỗi cho tôi xin cảm ơn tiếp tục viết tiếp viết tiếp viết tiếp là kháng cự mình chơi bộ người câu đó ha việc tiếp việc tiếp việc tiếp là nghĩ cái gì mà tiêu cực nóng cho mình việc được là cứ hô con đô con đô cho nó gặp là mình tẩy là hết luôn ok chứ nào đó được chưa yes làm ha rồi ai mà sống thì cả bạn cứ cứ gửi lên tiếng ốp một cái bài tiếng viết một cái cái bài ở trong chỗ cái nhóm nhóm facebook á ở xong rồi cả bạn viết cả bạn đưa cái hình lên đó ha là bài tập của buổi 2 ok rồi bây giờ thì ờ, thì ờ, tạm biệt các bạn chúc các bạn một buổi tối thật là an lành đó rồi um, ok vậy đi còn lại tối mai thì mình sẽ có uh, mình sẽ có một những cái cái thú vị của tối mai nữa ha rồi bye bye bye mọi người chào chị tiên chào cả nhà à, chào cả nhà yeah, dạ, bye bye. chào chị tiên chào anh thư chào cả mọi người dạ. Chị ơi, ước mơ cũng có từng cột mốc thời gian như chị chứ không phải là cả đời luôn hả chị? Không, ước mơ phải có thời gian chứ, thời gian để thực hiện cho con cả đời biết mình sống đến ngày nào mà mà để cả đời em phải có mốc thời gian rõ ràng, 3 năm thôi. 3 năm thôi ha. Làm trước mắt là 3 năm. Việc rớt chị đã rồi. Một con số. Rớt rồi đấy, đấy, đấy, bắt đầu rớt rồi. Đó, rồi, ok, rồi, bye bye làm đi sẽ có những trải nghiệm rất là vui đấy